lâu lắm rồi mới à, trở lại nơi đây à. đồng đội à, đang cải thiện kiếm cái sáng à ờ à cả hồi thằng lô đến á chỗ mình bỏ xe <laughs> điện thằng lô đi sói đấy hả thằng dàm đô đó à bốn bốn đấy nè. ờ đã anh mua rồi cho cho đi kẻ luôn cho vui nè không vui đi chống là không vui cái ờ, này hả dàm đô đi bạn á chắc rồi Julia. Cái bắt cái bắt cả cái má. À, đi đi nữa. hành trình sói ếch rừng bắt đầu <laughs> Caralho. khôn này khôn còn một nhỏ là kêu khôn này. nhỏ thì nhiều con <laughs> ôi ừ, chỉ còn lại thôi ui giời đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu ui rồi con nữa ngu nữa cái đây cũng năm cái khô cáo rồi hả? ừ thôi là đi vào bạo còn có giúp đã, chú chú muốn dẹp luôn khung à buồn đã hả chạy đâu <laughs> mày không ta hả đây ừ, cái con này to này hai con u ba con luôn tôi rồi đây này đây này vịt trượt nữa trượt còn con nữa đỏ hai con vịt tên mình con nữa rồi ok đây hai con khá là to luôn ầm um. điều tay này ừ luôn cậu đây có thẳng đó anh ấy ui được. Được được được. Đây bạn ơi. Ôi đây được con to này. Để mình đi chiếc đầu cái con này. Ôi giời ơi. Chặt cái tay. quá đại lắm. Wow. mình dây dây là trăm mét được hả đây ui làm cái quá ừ. ui rồi sướng sướng tương bên cạnh bên kia à Ừ? Mình đưa mẹ bên ấy hơn mẹ kia Ừ? Ừ. Mẹ không biết, mẹ không biết. Mẹ chỉ nó mình hiểu mẹ bấm mồm vâng. nữa còn nhiều nữa cái còn khai nữa ừ? vâng khai nó chục sao thấy dùm không năm gì rạc thôi ừ, ừ, Hử? Chứ? Bò. <laughs> Bậy. Ui giời. Bậy thú. Không chơi. Còn đâu? này này khôn này khôn thôi chứ khôn hơn ta ấy coi cho mình nhảy đi đó bởi bởi bởi xuống đây con này Đấy. Hả? Rồi, phải lên đây này mình chặt ngọn đây <laughs> không muốn đấy rồi Đóng à bậy chiều to khổng lồ đấy chạy kìa con ôi rồi ôi to luôn ừ mày sao mày bệnh con đi mày đấy đấy mày bệnh con sọt à <laughs> ui rồi đây mày bệnh con gì nữa ui rồi đại cho bà con ui giời để làm giống đang cuộn chưa đang chưa ăn cuộc lại bỏ đi cho khỏe rồi kết thúc chuyện uh, bắt ít rừng hai xe đó vườn ngon này chứ hai xe khé thì ngon đó hai xe thì ui ba cân lên chị trời Chị đít Thịt thô Bà Điển còn có Ôi, ôi. <laughs> thật quả của ba anh em đây thành quả đèn em ơi wow người lớn ăn nhỏ để người nhỏ ăn ăn lớn <laughs> đây được nói nữa Úi giời ơi nó còn là câu chuyện lãng phí cũng không có tôi nghĩ rằng là sự minh bạch trong việc kê khai giá và sự minh bạch về nguồn sách giáo khoa để làm sao phụ huynh có một sự lựa chọn hợp nhất và thông nhất để có rồi vào cho sách giáo khoa là phù hợp với điều kiện à, của phụ huynh năm nay thì vừa rồi tôi thấy rằng là ăn đi đêm nhảy cái đêm mà răng ngủ pháp tôi muốn nói một cái ý là sau này các thầy các cô và các nhà trường khi thực hiện cái chương trình năm mười và thực hiện theo cái chủ trương của chương trình sách giáo khoa mà khi tổ chức dạy học khai thác và những sách giáo khoa có thể cô đó và khi cũng có thể khai thác của sách khoa học này

mời anh em nhá tạm biệt nhá hẹn là video tiếp theo Đây. đẹp rồi